và vâng, xin chào ờ, tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn sản phẩm ờ, xịt phủ nano hiệu ứng lá sen ờ, của Flamingo đây là sản phẩm chính hãng có mã là F112 cái sản phẩm này có tác dụng là làm bóng kính ngăn ngừa ngấm nước khi đi trong trời mưa trong các điều kiện xấu giúp tính lái tính gương chiếu hậu phụ được không bị đọng nước ờ, làm giúp chúng ta có thể quan sát tối đa tầm nhìn và bây giờ tôi sẽ ờ, thử nghiệm trên ờ, chiếc xe của mình xem hiệu quả như thế nào tôi vừa thử nghiệm sang các bạn thấy không có nước không có đọng thế nào luôn đó. lúc chúng ta quan sát rất là tốt khi lái xe và khi uh, quan sát gương chiếu hậu